trường tuần từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2022 của kênh đầu tư TGC. Như quý vị biết thì tuần qua thị trường của chúng ta biến động trong biên độ khá là hẹp vì là một tuần không có nhiều thông tin được công bố trong tuần. À, chỉ số chứng khoán Mỹ thì tiếp tục tăng giá, à, cậu vàng thì điều chỉnh, chỉ số DXY thì dao động đi ngang và có xu hướng là giảm giá. À, các cặp tiền tệ khác thì có xu hướng tăng giá nhẹ trong khi giá dầu của chúng ta thì giảm giá khá là mạnh, test lại vùng giá 76. Có thể nói là thị trường tài chính tuần qua là biến động uh, đan xen, tăng giảm, xen kẽ, không theo một xu hướng đồng nhất. Riêng về cậu vàng của chúng ta thì tuần qua cậu vàng của chúng ta có hai phiên giảm giá ờ, đầu tuần và cuối tuần. Đan xen đó có 3 phiên tăng giá nhẹ. Có thể nói là một tuần là tăng giá nhẹ của cậu vàng. Đóng cửa tuần là tăng giá nhẹ. Tuy nhiên nó không biến động đáng kể. Xét về yếu tố thông tin thì tuần qua thị trường của chúng ta không có nhiều thông tin mạnh được công bố trong tuần. Chúng ta biết là hiện nay những thông tin mạnh nhất ảnh hưởng đến thị trường. Thứ nhất là ờ, cuộc họp FOMC tăng lãi suất của Fed. Thứ hai là thông tin CPI. Thứ ba mới đến thông tin là tỷ lệ thất nghiệp và bảng lương phi nông nghiệp. Rồi mới đến các thông tin về các nền kinh tế khác và các chỉ số kinh tế khác. Tuần qua thì trong cả tuần chúng ta không có nhiều thông tin được chú ý. Ờ, Ngân hàng Trung ương ờ, New Zealand thì tiếp tục tăng lãi suất là 0.75% như dự kiến. Ờ, các chỉ số sản xuất PMI của các nền kinh tế châu Âu thì lại bất ngờ là tăng tăng giá trở lại. Mặc dù nó không tăng lên được 50 nhưng nó có tăng giá trở lại mạnh hơn so với kỳ vọng. Chỉ số PMI của Mỹ thì lại khá là xấu Đấy, giảm khá là sâu à, xuống 46 so với kỳ vọng là mức 48 nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng quá lớn đến thị trường và không biến động ngày thứ sáu thì Mỹ Bank Holiday như vậy mọi tâm điểm sẽ đổ dồn tuần tới khi chúng ta có những thông tin mạnh thứ ba của thị trường sau thông tin CPI và thông tin uh, lãi suất của họp tăng lãi suất của LMC thì thông tin thứ ba thị trường chính là bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp tuần tới nhé thì ngày thứ hai thì ờ, Mỹ không có thông tin nào quá quan trọng được công bố. Tuy nhiên, cái việc ờ, buổi tối ngày thứ hai vào lúc 12 giờ chúng ta có bài phát biểu của hai chủ tịch Fed là ngài Bullard và William thì hai ngày này thì rất là quan trọng. Cái ngài Bullard thì chúng ta biết là uh, chủ tịch Fed diều hâu nhất trong nhóm 18 chủ tịch Fed. Còn ngài Louis William thì chủ tịch Fed New York chúng ta biết là cái tiếng nói trọng lượng rất là lớn vì chúng ta biết là ngân hàng trung ương New York ngân hàng New York thì chiếm cổ phần lớn nhất trong ờ, cái ờ, ban điều hành của Fed cục dự trữ liên bang Mỹ do vậy cái ờ, chủ tịch của William chủ tịch của New York này cũng gần như là có thể gọi là cái tiếng nói của ông trọng lượng chỉ sau ngài Powell chủ tịch thôi nên nó cũng rất là đáng chú ý đó. Có thể hai bài phát biểu của hai vị chủ tịch này nó sẽ hơi hướng và gợi gợi mở một chút cho chúng ta biết cái quan điểm của chủ tịch Fed trong cuộc họp à, tháng 12 tới. Ngày thứ ba, chúng ta tin à, CPI của Canada không đáng chú ý lắm. Chủ tịch à, Ngân hàng Trung ương Anh phát biểu này cũng cũng không không quá mạnh ngày thứ ba có thể gọi là chúng ta không có nhiều thông tin được uh, chờ đợi ngày thứ tư ngày thứ tư thì chúng ta có bảng lương uh, phi nông nghiệp được khảo sát bởi tạp chí ADP dự kiến là 200 nghìn cũng không không quan trọng lắm GDP của Mỹ uh, ờ, GDP điều chỉnh cũng không quan trọng lắm. Bởi vì kỳ trước GDP sơ bộ công bố 2,6, GDP điều chỉnh dự kiến 2,8 không thay đổi nhiều. Ừ, số việc làm, các công ty nhu cầu tuyển dụng dự kiến sụt giảm từ mức 10,72 triệu xuống 10,36 triệu cũng không thay đổi nhiều. Doanh số nhà chờ bán dự kiến giảm 5% cũng không thay đổi quá lớn. Đây, có ngài chủ tịch ờ, Powell phát biểu đây nó sẽ đáng chú ý chính là bài phát biểu của ngài Powell. Trước đó thì chúng ta có cũng có thành viên FOMC member phát biểu. Có lẽ là ngày thứ năm ngày thứ năm thì chúng ta có chỉ số PCE index của Fed cũng đáng chú ý đấy dự kiến là giảm từ mức tăng 0.5 xuống mức tăng 0.3 có lẽ thông tin ờ, quan trọng nhất của chúng ta chính là thông tin ngày thứ sáu thôi. Ngày thứ năm chúng ta có chỉ số PMI uh, ờ, e khối sản xuất dự kiến giảm xuống dưới 50. Nó cho thấy sự ờ, thu hẹp của công ty. Nhưng mà tâm điểm chúng ta sẽ rơi ngày thứ sáu. Chúng ta sẽ có là bảng lương phi nông nghiệp dự kiến vẫn tăng 200.000 việc làm. Và tỷ lệ thất nghiệp thì dự kiến giữ nguyên ở mức 3.7 theo tôi thì tỷ lệ thất nghiệp khả năng sẽ tăng lên 3.8 bởi vì chúng ta biết là trong ờ, mấy tuần gần đây thì các công ty của Mỹ, đặc biệt các công ty công nghệ công bố sa thải nhân viên khá là nhiều, các công ty ngành bán lẻ cũng vậy. Do vậy không có lý do gì mà tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ tiếp tục ờ, đứng im ở mức 3,7. Cá nhân tôi đánh giá sẽ tăng lên 3,8. Và điều này nó cũng sẽ gây áp lực lên các chủ tịch Fed sẽ phải bồ câu hơn một chút vì nó đang trực tiếp ảnh hưởng đến cái nền kinh tế và ảnh hưởng tỷ lệ thất nghiệp mục tiêu có thể nói tuần tới là một tuần à, các thông tin cũng đan xen từ ngày thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu đều có tin tuy nhiên tin mạnh nhất thì rơi vào ngày thứ sáu nhưng tin thì trải đều trong các ngày từ thứ hai cho đến thứ sáu ngày thứ hai có hai chủ tịch à, Fed khá là quan trọng phát biểu hai chủ tịch Fed thành viên ngài Bullard và William ngày thứ ba chúng ta cũng có những thông tin ngày thứ tư thứ năm thứ sáu đều có tin hết do vậy tuần tới hứa hẹn sẽ một tuần biến động khá là mạnh của thị trường tài chính cũng như cậu vàng và các cặp tiền tệ do vậy quan điểm tôi tuần tới sẽ là một tuần thị trường sẽ phản ánh tin và dựa vào tin để biến động đối với chỉ số DXY thì tuần qua DXY có 3 phiên giảm giá khá là bất ngờ đóng cửa mức khá là thấp với mức giảm giá như này thì chỉ số DXY tuần tới hoàn toàn có thể hướng đến test cái vùng 104.8, 105 này. Quan điểm tôi thì DXY do nó vẫn được ờ, hỗ trợ bởi cái việc ờ, Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất 0.5 ờ, trong tháng 12. Do vậy thì cái chỉ số DXY mà giảm mạnh thì tôi không tin tưởng lắm. Do vậy tôi vẫn nếu mà theo các cản kỹ thuật thì cái vùng quanh 105 này sẽ là một vùng hỗ trợ khá là mạnh. Hiện nay DI đang ở 106 rồi. Do vậy tôi thiên về hướng là trong tuần chỉ số DI sẽ có những thời điểm bị đẩy xuống dưới 105, sau đó sẽ lấy lại, lại phong độ. Và tôi thì vẫn thiên về hướng là DI vẫn sẽ phải test lại cái trend trước đó out đâu đó ở vùng 110 trên 110. Do vậy, nếu DI xuống thì đó là cơ hội để mua thôi. Do vậy tuần tới ờ, đối với USD thì chúng ta sẽ canh khi điều chỉnh. DXY xuống dưới 105 thì canh mua. Còn các tài sản phi USD thì chúng ta sẽ canh bán khi mà nó tăng mạnh lên ngưỡng cản. Đó là chiến lược à, tuần tới. À, cụ thể từng sản phẩm thì như nào? Đối với cậu vàng nhé. Tôi thì đang nhìn thấy hướng là cậu vàng sẽ tiếp tục điều chỉnh. Tôi thì vẫn tin tưởng về khả năng cậu vàng sẽ điều chỉnh về dưới 1007 trước khi có thể bật tăng mạnh trở lại được do vậy trường hợp cậu vàng về dưới nhìn bảy thì đây là khu vực mua mua lý tưởng này à, hướng đến mốc nghìn tám trong trường hợp ngược lại cậu vàng test M200 ở trên nghìn tám này một nghìn 1800 805 thì đây lại là khu vực bán Đấy, nếu trường hợp có thể nó đánh bất ngờ cái này chúng ta không thể biết được thị trường như vậy tuần tới chiến lược vàng của chúng ta à, đối với chiến lược tuần chúng ta có hai khu vực khu vực à, ờ, 180x này khu vực bán này đó chúng ta dừng lỗ 10 đô chốt lời 30 50 đô thôi. còn khu vực uh, nghìn dưới nghìn bảy này khu vực mua đó 169x này xuống sâu lên 1680 chúng ta có thể mua tại hai khu vực uh, quanh nghìn bảy cộng trừ 5 giá hoặc là quanh 1680 cộng trừ 5 giá đó. chúng ta có thể mua dài mua ngắn tùy dừng lỗ có thể 10 15 giá chốt lời 30 50 giá thì đối với cậu vàng tuần tới chúng ta sẽ giao dịch hai chiều. Lên thì chúng ta bán, xuống chúng ta mua. Thế thôi. Đối với ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ thì chúng ta biết là từ đầu năm chỉ số chứng khoán Mỹ là giảm 22,5% nhưng chỉ số chứng khoán Mỹ chỉ mất 7 tuần đã lấy lại mức tăng từ đấy là 19,84%. Như vậy chỉ số chứng khoán Mỹ hiện tại chỉ còn cách đỉnh tầm à, sáu chín ba phần trăm một mức tăng rất là ấn tượng mà đặc biệt cái mức giảm 6,93% này một mức giảm rất là nhẹ nếu so với tình hình thực tế của kinh tế Mỹ thì nó là quá là bèo vì chúng ta biết là kinh tế Mỹ hiện nay Fed đã tăng lãi suất từ 0,25 cho đến ờ, tăng lên đến 4% ờ, rồi mà chứng khoán Mỹ chỉ giảm có không 6,93%. Trong khi lạm phát của Mỹ chúng ta biết leo thang từ mức 2%, có những thời điểm đạt mức cao nhất 9,1 trước khi hiện nay vẫn đang đứng ở mức cao là 7,7 theo số liệu công bố ờ, hồi đầu giữa tháng 11. Chúng ta biết là với tình hình kinh tế lãi suất rất là cao mà chứng khoán đạt được mức này thật sự nó là mơ ước đối với người đầu tư chứng khoán ở Việt Nam nhìn Mỹ mà mơ ước thật quá là mơ ước luôn à, có một điều tín hiệu nhấp nháy là cái khu vực 344 345 này nó cũng là một mức cản khá là mạnh và nó cũng là mức là chứng khoán Mỹ phục hồi được 20% kể từ khi tạo đáy 28k7 nên khu vực này tôi nghĩ là khu vực canh bán thôi không phải khu vực canh mua nhé. Hiện nay giá đang là 34.347. Như vậy chúng ta cho nó sai số 1% là vào 300 giá ở chỗ này để chúng ta canh bán. Tức là chúng ta sẽ canh bán quanh 20 34 345 cộng trừ 100 giá nhé. 34.500 cộng trừ 100 150 giá thì chính xác hơn. Sai số uh, ờ, 100 giá thôi chúng ta dừng lỗ dừng lỗ 35 ở chỗ này chúng ta phải dừng lỗ xa hơn dừng lỗ phải 1,5% 1% thì hơi bèo chốt lời thì chúng ta chốt lời ngắn nhất là chốt lời 33 ngàn quan điểm tôi thì nên chốt lời 32.500 như vậy chúng ta sẽ dừng lỗ 500 giá và chốt lời là 2.000 giá chưa chắc chúng ta chốt lời trong tuần đâu nhưng đây là một kèo à, khá là tốt đối với giá dầu thì sao đối với giá dầu nhé thì hiện nay đang đóng cửa 76,5 à, với mức đóng cửa thấp như này thì cái xác suất uh, giá dầu breakout 76 khá là cao do vậy cái khu vực 76 tuần tới chúng ta không thể mua được nữa đấy Ờ, nếu giá dầu breakout 76 thì có thể giá dầu sẽ bị đẩy về vùng giá 6x, 62, 65. Đây nếu giá dầu về đây thì đây là cơ hội mua dài hạn cho các bạn. Ờ, thôi trung hạn thôi, dài thì chưa dám nói. Nhưng ít nhất mà mua được ở 6x này, nay mai tăng trở lại 100 thì cũng là lý tưởng rồi. Quá là tuyệt vời rồi. Do vậy, cái khu vực 76 giá dầu tuần tới chúng ta ngồi xem thôi nhá. Nếu giá dầu phá 76 thì các bạn cứ răng sắn lưỡi chờ đi. Vùng giá 62, 65 đi nhé <coughs> đúng các cặp tiền tệ thì với việc đô la index tuần tới nhiều khả năng là giảm trước tăng sau thì do vậy chúng ta sẽ canh khi đô la index giảm xuống vùng dưới 105 là khu vực mua thì các cặp tiền tệ ngược lại thôi chúng ta cũng sẽ canh là điều chỉnh lên trên thì bán <coughs> Đối với cặp ờ, UZ thì nếu USD ờ, điều chỉnh xuống sau đó tăng giá điểm mua thì tôi cũng chưa nhìn thấy. Tuy nhiên nếu để chạm cạnh dưới của chen thì ờ, UZ hoàn toàn có thể test về 37. Tôi nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể vào lực mua ngắn hạn ở 37, dừng lỗ một giá là 36. Chốt lời thì chúng ta hướng đến vùng giá 42 đây, xa hơn là 45. Đó còn bán thì không có tức là nếu trường hợp ờ, Uzi tôi nghĩ chọc xuống 105 hiện nay thì uh, ờ, ờ, USD mà DG mà chọc xuống 105 thì hoàn toàn Uzi có thể test về 37 thậm chí 365 là bình thường Đấy, khu vực 37 365 37 chúng ta mua dừng lỗ 36 nếu các bạn mua 365 thì dừng lỗ 355 dừng lỗ một điểm cho tôi chốt lời chúng ta hướng đến vùng giá 42 nhé đối với euro đối với euro thì ờ, tôi nghĩ là euro sẽ gặp cản thôi ở quanh 1.0600 hiện nay euro đang 1.0384 tức là tăng đâu đó tầm 220 giá nữa tôi nghĩ là vùng giá 1.0600 cộng trừ 10 pip này là khu vực chúng ta bán được bởi vì nó phù hợp nếu mà euro lên đến đây thì đấy đẩy xuống dưới 105 sau đó sẽ phục hồi lên thì lúc đó các tài sản phi USD sẽ quay đầu giảm như vậy thì uh, euro chúng ta cũng canh bán thôi chúng ta xem nó theo công thức định lượng chúng ta đến đây ừ đến đây nó tăng giá tầm 11% cũng đến lúc phải điều chỉnh rồi ok như vậy euro chúng ta bán quanh 1.0600 cộng trừ 10 pip nhé dừng lỗ 60 pip cho tôi còn chốt lời 200 đến 300 pip nhé đối với đồng bảng đồng bảng thì theo kỹ thuật đồng bảng có thể tiến đến vùng 1.2 300 xa hơn thì là 1.2 350 như vậy chúng ta bán đồng bảng thôi 1.2 330 cộng trừ 10 pip nhé là phù hợp Hiện nay đồng bảng đang 1.2180. Như vậy tăng đâu đó tầm 170 pip đến 200 pip thì chúng ta bán. Đồng bảng thì chúng ta dừng lỗ 80 pip cho tôi nhé. Nó đang biến động mạnh. À, còn các bạn à, chốt lời tầm 300 pip. 1.2. Còn bạn nào cầm xa hơn các bạn có thể cầm đến 1.8. 1.18 tức là 300 đến 500 pip. À, dừng lỗ 80 pip cho tôi nhé đối với đồng à, AUD USD đối với đồng Australia trên USD này thì à, đồng này thì thôi chúng ta cứ canh chen thôi canh chen và MA200 thôi chúng ta bán nhé 0.69 30 cộng trừ 10 pip dừng lỗ 60 pip và chốt lời 200 pip cho thôi không bàn nhiều đối với đồng này đối với đồng đô la New Zealand trên USD cũng tương tự như vậy thôi. Nó đang test đến ờ, MA200 rồi. Đấy, test gần cạnh chen rồi. Chúng ta căn ở mức 15% của nó chúng ta bán thôi. Không bán nhiều. 0.6345 cộng trừ 10 pip dừng lỗ 60 pip chốt lời 200 pip cho tôi đối với đồng à, USD CAD đồng này thì chúng ta canh thôi USD chỉnh xuống chạm test cạnh dưới chúng ta mua lên dừng lỗ dưới MA200 nhé MA200 đang ở 1.300 như vậy chúng ta dừng lỗ dưới MA200 chúng ta canh mua khi test cạnh dưới có thể phá giả qua cạnh dưới thôi đây là khu vực này này 1 chấm 3050 3060 dừng lỗ dưới 1.3 chốt lời 300 pip cho tôi giá hiện tại này 1.3370 này đối với BTC nhé thì hiện nay BTC đang đứng lại đứng đúng ở đấy rất là khó để phân biệt Đấy, bây giờ các bạn đang phân tích là nó tích lũy để đi lên cũng đúng mà tích lũy để đi xuống thì cũng không sai. Nhưng mà theo tôi thì BTC đã giảm được đến 90% quãng đường cần giảm rồi. Nếu trường hợp xấu thì như trước đó tôi cũng có làm một bài phân tích ở trên uh, trading view đây. Thì tôi cũng có nói đến là BTC thì đang tiến dần đến ờ, khu vực mà mà đáy rồi đó tạo đáy dài hạn luôn ạ kể cả xét về yếu tố thời gian xét về yếu tố giá giảm các kiểu thì cá nhân tôi cũng dự đoán là BTC sẽ tạo đáy đâu đó nó quanh mức là là là đâu đó nó tầm 12 đến 13k đó là tầm phù hợp còn tôi có thể mở rộng vì tôi thì hay sởi lời trời cho tôi lấy biên độ sai số của BTC có thể đến 2% cho tôi dự kiến BTC sẽ chạy trong cái giải là từ 11 đến 15k đấy là đấy còn các bạn mua được giá nào trung bình thì càng thấp thì càng tốt đó. tôi nghĩ là vùng 12 13k là vùng giá các bạn đạt được giá đó là ok rồi giá có chẳng may xấu xuống dưới 10k cũng đừng có xoắn bởi vì thay vì chúng ta nhìn xuống là giá giảm 2 3 k chúng ta hãy hướng đến chu kỳ sau giá tăng lên 100k thậm chí 150k đấy thay vì chúng ta tiếc 2 3 nghìn giá thì chúng ta hãy hướng đến chúng ta sẽ được 1 2 được trăm nghìn giá tương lai đi Đấy, kiểu như vậy chúng ta phải hiểu là nhìn thì nhìn thì nó phải có tính nhìn khách quan hai chiều hiện tại thì BTC đứng im mà 16k năm rồi không có gì để phân tích nữa tôi nghĩ nó đang đứng ở giai đoạn cuối Đấy, theo tất cả chu kỳ trước thì BTC đều tạo đáy đâu đó tầm từ tháng 12 cho đến tháng 1. Bây giờ chúng ta cuối tháng 11 đầu tháng 12 rồi. Thời gian nó cũng đạt rồi. Do vậy tôi nghĩ là có lẽ từ giờ cho đến tầm tháng 1 tháng 2 BTC sẽ tạo đáy thôi. Và một đợt điều chỉnh xuống phá qua 15 chính là cơ hội để mua vào. Còn đương nhiên phá qua bao nhiêu thì các bạn mua càng rẻ càng tốt, ừ, tùy thôi. Ừ. khôn dại tại đây tôi nghĩ là tầm 12 13 là tầm lý tưởng rồi Ok, đó là toàn bộ cái phân tích nhận định ờ, thị trường tuần từ ngày 28 tháng 11 cho đến mùng 2 tháng 12. Đây là một tuần nó vắt giữa hai tháng nhé. Nó sẽ có nhiều sự kiện. Tuy nó không quá mạnh nhưng hứa hẹn sẽ một tuần biến động ừ, hai chiều để các bạn có thể vừa mua vừa bán đối chú ý đối với những sản phẩm mà mình ờ, theo dõi các bạn nên theo dõi sát nhé chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công